Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời Tời điện 12V aqui à, 12V 6000 LB Đấy, Cái đơn vị LB là đơn vị à, pound của Anh thì Các bạn cứ đổi ra Thì cái bộ này à, theo nhà sản xuất là cái sức à, lân thẳng đứng của nó là 600 kg Đấy À, cáp thì à, có chiều dài thông số cáp và đường kính cáp thì à, mình sẽ đưa ra một cái bảng thông số ở phần dưới mô tả sản phẩm cái bộ phụ kiện này thì có dẫn hướng tay cầm điều khiển lên xuống đấy đây đây là tay quấn này còn đây là nhà này Đấy. ngoài ra thì còn có bộ điều khiển từ xa Đấy. đây là cái tủ điện của nó này còn cách đấu ấy, thì rất là đơn giản nó theo cái màu trên cái động cơ này màu đỏ này màu vàng này màu đen này và một cái màu đen à, vào thẳng ác quy thì ở dưới này Đấy. ở à, trên này thì nó có một cái dây mát kẹp bình nữa thì các bạn kẹp luôn vào cái chân âm ở dưới động cơ kia cũng được vậy là các bạn có thể điều khiển được rồi các bạn là chỉ cần không đấu ngược cực là được đấu ngược thì nó sẽ hỏng cái bộ điều khiển ở trong này nó mất cái điều khiển từ xa và nó hỏng nói chung là nó sẽ bị hỏng cái bộ điều khiển thì các bạn lưu ý như thế thì cái cáp này à, có đường kính cáp là 8mm chiều dài cáp là 12m 15m các bạn nhé và tốc độ kéo cáp là 6m trên một phút đấy và các cái phụ kiện đi kèm thì bao gồm một cái pa lăng cho thêm này cái này mình cho thêm nhé một cái dây cáp mềm này và một cái à, dẫn hướng này tay điều khiển bằng tay và điều khiển từ xa này bộ tủ điện và bộ dây điện đi kèm đấy thì cái này các bạn tùy theo mục đích sử dụng thì các bạn à, lắp đặt riêng đây là 12V giá thành sản phẩm thì các bạn có thể xem trong phần mô tả sản phẩm à, xin lưu ý thêm là cái à, núm cái nút điều chỉnh này khi các bạn quay lên ấy là sẽ ờ, tời bằng điện còn khi các bạn quay cái lúm này xuống dưới là lúc đấy các bạn là nhả tời nhả tời thì dùng tay nhả cầm cái nhả cầm này kéo ra đây mình xoay cho các bạn đấy xoay ra như này thì có thể à, kéo cáp bằng tay được đây đấy đấy là nhả ra nhé sau khi các bạn cuốn lại thì các bạn phải xoay cái này lên trên xoay cái này thì nhiều khi bánh răng nó đang đan răng thì mình phải xoay đi một tí đây là các bạn lưu ý nhé khi các bạn vặn là phải vặn hết lên như này nhá đấy và khi các bạn nhả xuống để các bạn kéo tay thì các bạn phải quay hết về phía dưới này chứ còn nếu các bạn mà quay một lửa chừng nửa vời như này là khi quấn cáp là nó sẽ ờ, dễ bị hỏng cái bộ bánh răng ở bên trong cái đấy là bên mình sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cái mục đấy đâu à, mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm các bạn ờ, xin lưu ý à, comment ở phía dưới à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình